Xin kính chào quý cô bác chị cùng toàn thể mọi người đã tiếp tục quay trở lại nội dung buổi tối ngày hôm nay của Giang hôm nay thì à, Giang chủ yếu ghi hình lại cho quý cô các anh chị biết về cái à, vấn đề là hiện tại là trưởng thôn là anh Báo à, bản Háng Trắng Lư sẽ họp dân về cái vấn đề thống nhất làm đường như thế nào ấy và ra làm sao thì mình ghi hình lại cho quý bạn anh chị là cùng biết và xem магазин хочет наймать дома. Шоу лю, trong này nó hơi tối một chút thì cũng ba chị có một bóng điện này do là bà con à, đi làm về muộn là ăn cơm rồi chắc là cũng à, phải họp ban đêm mới họp được đây là cái hội trường của thôn với là nhà nước với là bà con à, đóng góp vào để xây dựng lên như này và có nhiều à, quý bạn anh chị và quý khán giả là có comment cho Giang là nên đổ dày 10 phân đấy một xi 2 cát 3 sỏi theo công thức mà làm và max xi là 40 để nó chắc nhất đấy và Giang cũng nhận được cái số tiền là như vậy thôi và có cũng có ba anh chị là bảo Giang là mua máy trộn bê tông ấy nếu mà mình mua cái máy 10 triệu thì còn 30 triệu thì mình không không đổ được con đường nó dài ấy thì số lượng tiền của Giang nhận được chỉ có như vậy thì à, Giang à, muốn là bà con họp lại và mọi người ra sức ra công Giang sẽ ra vật liệu để đổ con đường nó dài hơn trong cái đợt 1 này Với lô tiền là 43 triệu thì Giang cũng chỉ đổ được khoảng tầm 500 mét thôi Đấy Và mình đổ được đến đâu thì con đường này thì nó dài khoảng ba cây số nữa là để lên hết từ cái con đường mà nhà nước đổ bê tông mà không đổ nữa ấy. Nên hết bản là ba cây số Đấy, rất là dài luôn để mà làm được hết 3 km đó thì số lượng tiền nó phải rơi trên là 200 đấy để cho kích cỡ là dày 10 cm rộng là mét 2 để hai làn xe tránh nhau Nhà có Nhà có được rồi Nhà là có vâng, chủ thôn là anh đang đặt tên các danh sách để đến họp vâng. đã điển dính vâng vâng vâng vâng cứ làm việc mời xong cỡ xong cỡ tôi đó à? một sự dinh giang sự dinh giá ký giang sự trang chị trang tôi toàn nhé một sự châu chưa đến được đông lắm này chung là có mấy hộ đang làm đang việc hôm nay cái cày bừa đúng không? Vâng. Ừ. Láng vâng, chưa đi. Có mấy hộ này cây khai hoa dụng. Mua chỗ. Mua tăng giờ. Mua à, mua mua như sao đó này? Giang phá bê. Mua vàng vâng hai vâng cớ này lưu ở bỏ về ha lưu ở lâu chắc bé chúng tôi cho mình rồi gì cho làm cái đồ của bé cái kỳ cô nhá thế đó này kia giang nó xem bé cái tên là rồi dạ là nó xin chết chúng ta thấy là bé này tôi em của ta bé không ở trên nó ở dưới trong tuổi nó chưa gì cái gì trong nhầm là cô nhà trình mà rồi gì chết chúng ta thấy là cái trong này trong chúng ta thấy là để chúng ta kịp bỏ trong này 리했던 거 나기 그래서 또 리했자 또 là cho mình nặng vâng. từ trở thành kia là lúc nãy thì uh, theo anh uh, báo anh cũng đã điểm danh lại cái uh, hộ dân để đến họp để triển khai cái công việc à, sắp tới đấy để làm cái con đường bê tông ấy thì là còn thiếu một số hộ gia đình là do bà con đi làm về muộn hai là bà con còn đang ăn cơm nữa nên là cái chương trình à, nay thì à, chỉ được một nửa mọi người ở đây thì bây giờ anh Páo anh sẽ à, phát động cái lời kêu gọi là nói với bà con biết tình hình là như này anh nhá ừ, anh cứ bảo bà con là cái chương trình là dịch là cho bà con biết là em vâng, sẽ vâng. đây là tiền của các mạnh thường quân trong và ngoài nước để ủng hộ cho bà con làm đường thì bà con uh, có nhất trí đồng lòng là đoàn kết để giúp uh, bà con là có con đường đi nó tốt hơn và con đường là rộng là một m hai dày là 10 cm cái này là tiền mạnh thường quân em kêu gọi ở kênh của em là kênh uh, youtube là sa trường giang nhé đấy mạnh thường quân trong và ngoài nước không phải là của nhà nước nói rõ là như vậy và trong quá trình à, đi làm thì mọi người chở viên gạch từ dưới hoặc là chở cát sỏi xi lên thì mọi người sẽ được hỗ trợ tiền xăng đấy xe để mọi người chở lên đây đấy, bà con à, phải bỏ công sức ra để làm thì số lượng tiền à, em cũng chỉ nhận được khoảng 40 triệu 43 triệu 930 ngàn đồng chính xác là như vậy à, tiền mặt có đây rồi đấy, khi nào mà bà con chuẩn bị tinh thần làm thì ngày kia sau khi mà em à, về nghĩa lộ xong thì à, sáng ngày kia là em lên em sẽ điện cho à, cháu tuyến là ở dưới này sẽ chở cát chở xi chở sỏi thì mọi người chở lên đấy và khi nào có mặt em thì mọi người mới được chở tại vì em là người trả tiền đấy em là người, người lấy tiền của các mà các mạnh thường quân trong ngoài nước ấy đấy nhà hảo tâm tấm lòng vàng người ta gửi cho em đấy thì anh bảo là như vậy mà con nhất trí không anh nói lại bà con thế Ê, ờ, mình chỉ ờ, <clears throat> ra lên cái chấm thì khó cơ cái cái là không sừng đâu thôi mà khó là mình chỉ ờ, thả gì giờ những tuổi thì giữa bọn gì ha số chỉ chờ rồi ta mà đi lu gì giờ chấm một rùa đấy chọn những chiếc kiếm rùa tàu xe chọn như thế như tổ hỗ trợ ta mà cho đi, cái cái nhà cái tổ hóa mà như chỉอย่างcái thứ gì hay là việc ta chứ hàng sáng mà như cái gì như anh nhìn xuống à, nhìn như ấy hẳn cho nhà cái hỏi cho qua rồi cho tôi ký cái cho ký nông đô thì ta sẽ nhận cho cái tạo cái kiến chế cái lúc này anh nhìn giữa mà nhớ số gì sự là cái cái sản phẩm có để trang dù thì nó thầu để số gì mà nhìn từ rằng ký rồi thì à thì thầu thì <coughs> tùy thầu số gì mà nhìn sẽ nhìn giả dạ thì nhìn yếu đó sự cái thầu công bị vô phải nhìn bị lúa sự mình 인소 꼬생해 줘 인소 이제 뜻이 에 하면서 대발에 하림이 하림이 제대로 좀 이거 하면 이양 출동 이게 제가 되게 돼요 공통터와 이거 이 공수가 시험 중에 이게 지상에 đi đó cái gì này đó là chỉ sang đây thì bây giờ có mình muốn nhiều vô mà cái này cái này tạm sự thì tôi nhớ đó chỉ lo được nhiều tôi nhớ là khó tôi nhớ cái mà cái gì chỉ sang này chỉ lo sử dụng thế thì à, cảm <coughs> thờ cho rồi được chỉ giáo thì công lũng máu nó thì thì một khó đi tôi chỉ khai cho mình suốt để bao này còn máu lập tôi là nó sẽ chơi thì tôi chỉ khai suốt để bao này nhà kỳ này nhà nhớ là mà nhà tôi hay sau khi tôi làm thì à, sẽ được sử dụng những để cho đọc sẽ sẽ được sử dụng nếu mình mong thế này nếu thế mình mong rồi thì cái tháo bây giờ có cái làm cái gì 그 앞에 뭐 똥, 나가 똥이 잔. 똥이 잔. 시간이 진짜 시간이 말라서 그 저기는 저 시간이 어 제가 몇 개장 되죠. 라이브 카드 이 거리 저 되지 마시네. 시간이 좀 돼요. 좀 되지. 좀 돼야. 시간이 그렇지. những tháng nữa. Nhưng rất là nhiệt tình. Biểu quyết rất là nhiệt tình. Thì lái là. Giờ mình phải À, nhân dân bản chán được là cảm nhà hàn tâm à, rất ít nhân dân của bà Hán chán được là làm những con đường đi cho bản à, đường đi lại là rất là cảm nhà hàn tâm thay mặt nhân dân quyết tâm quyết tâm quyết tâm quyết tâm quyết tâm quyết tâm quyết tâm quyết tâm vâng cảm ơn à, các anh nhá cảm ơn uh, anh trưởng thôn các tay anh cái cố gắng à, động viên bà con nhé vâng, vâng, vâng. thì uh, thông qua cái clip này thì uh, giang cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới uh, cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý khán giả trên kênh của Sa Trường Giang Tại vì là bà con là còn hơi ngại cũng chưa biết về cái um, vấn đề mà mình đi kêu gọi các mạnh thường quân này ấy. cái kênh youtube của giang ấy. Thế đâm ra bà con còn ngại nhưng bà con cũng rất là muốn hiểu được cái tấm lòng của bà con nên bà con chỉ à, nói được là cúi chẩu cúi chẩu cũng nghĩa là cái lời cảm ơn đấy cảm ơn tất cả mọi người đã giúp bà con đó, còn là quyết tâm quyết tâm thì mọi người là muốn là để hoàn thành con đường để cố gắng mà làm thế nào mà tốt nhất cho dân bản cũng như cho bà con ở đây ấy. đấy thì à, giang dịch lại là như vậy còn khi mà hoàn thành con đường như nào thì mình sẽ báo cáo và chi phí là làm sao mua cái gì và xã có đồng ý hay không thì clip tiếp theo à, Giang à, sẽ gửi tới với các bạn anh chị toàn thể mọi người là biết thì sáng mai là Giang phải xuống với anh à, trưởng thôn ở xã Khao Mang để gặp chủ tịch xã để à, xem xã dưới đó có hỗ trợ thêm cho bà con ở trên này cái gì không Đấy. thì có lẽ là buổi tối ngày hôm nay Giang cũng xin được phép khép lại cái video của Giang ngày hôm nay ở đây Giang xin chúc quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người và tất cả à, quý khán giả của Giang là có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, thành công hơn trong cuộc sống. Mọi người có thể chào bà con khán giả nhá. Em về trước đây nhá. Mọi người về sau nhá. Còn có gì là thứ ba ngày kia em sẽ vào để em ấy nhá. Còn sáng mai là em về nghĩa lộ. Rồi em sẽ đi cùng anh Pháo để sáng gặp chủ tịch xã. Đấy, bàn kế hoạch. Nhưng mọi người cứ về nghỉ đi. Mọi người bận thì cứ về đi nhá. Dạ, dạ, dạ, à, học tiếp à? à